chào các em hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu môn địa lý lớp 4 với nội dung bài thành phố Hồ Chí Minh Các em thấy bức tranh đẹp, những bức tranh này đẹp không? để vào bài mới hôm nay thầy có bốn câu hỏi sau câu 1 thành phố Hồ Chí Minh đã có lịch sử trên bao nhiêu năm câu 2 thành phố mang tên thành phố Hồ Chí Minh từ năm nào câu 3 hãy cho biết thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào câu 4 thành phố Hồ Chí Minh có thể đi tới các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào các em hãy ghi vào lưu lại vào giấy hoặc sổ để chúng ta có thể trả lời được bốn câu hỏi sau bốn câu hỏi này với những thông tin thầy cung cấp như sau Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn có lịch sử trên 300 năm trải qua nhiều tên gọi khác nhau từ năm 1976, thành phố được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Và đây, đây là lượt đồ thành phố Hồ Chí Minh. Để xem được lượt đồ, chúng ta cần phải chú ý đến phần chú giải. Vì chú giải là phần giải thích cho chúng ta. Với những phần chú giải này, chúng ta có thể xem được và hiểu được nội dung của lượt đồ các em thấy trên đây có đường chấm gạch chấm gạch chấm gạch và trong phần chú giải đã ghi đây chính là ranh giới tỉnh và thành phố với đường gạch tà dài màu đen đó là đường sắt đường gạch dài màu đỏ là đường ô tô và máy bay là sân bay còn gọi là đường hàng không và các em thấy mũi neo cảng đó chính là cảng là gì cảng là một nơi nằm ở bờ sông hồ hay biển có các trang thiết bị phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa hoặc nơi đón đưa hành khách đi lại bằng đường thủy thì gọi là cảng như vậy cảng này chúng ta còn hiểu rằng là đó là đường đường thủy với thông tin thầy vừa cung cấp các em hãy trả lời bốn câu hỏi của thầy trong vòng 4 phút các em đã làm xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so với lại đáp án của thầy các em nhé Câu hỏi thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã có lịch sử trên 300 năm. Câu 2, thành phố Hồ Chí Minh thành phố chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn. Và các em biết không, Hồ Chí Minh chính là bác Hồ của chúng ta đó các em. Người đã hy sinh cả đời mình vì độc lập tự do hạnh phúc của đất nước. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước để giành được độc lập cho chúng ta ngày hôm nay và chúng ta hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rất là tự hào vì thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu Câu 3 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. Từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi tới các tỉnh khác bằng đường ô tô, đường thủy, đường hàng không, đường sắt. Và có bạn, chắc cũng có bạn thắc mắc rằng Vậy mình đi bộ được không? Đường ô tô chính là đường bộ đó các em Trước đây chưa có xe chưa có ô tô thì rất là nhiều người đã đi từ Bắc vào Nam từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng đường một bằng đi bộ hình thức đi bộ đó các em với công nghệ hiện đại với thời buổi hiện đại của khoa học chúng ta có ô tô thì chúng ta đi nhanh hơn là đi bộ đường thủy đường hàng không và đường sắt đường sắt chính là đường xe lửa đó các em và chúng ta hãy dò đáp án của mình với đáp án của thầy các em nhé và thầy tin rằng tất cả các em đều trả lời đúng câu hỏi của thầy đề nghị chúng ta tự khen mình một hoàn tràng pháo tay các em chúng ta tiếp tục các em nhé Em hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn về diện tích và dân số của thành phố trong bảng số liệu sau. Chúng ta có trong vòng 2 phút để sắp xếp thứ tự về diện tích từ bé từ lớn đến bé và số dân từ bé đến từ lớn đến bé Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau đây các em hãy so sánh cùng đáp số của thầy nhé. Đây là diện tích. Thành phố là có diện tích 2095 lớn nhất nước. Về dân số thì dân số của thành phố Hồ Chí Minh là 5731 là năm này số dân năm 2004 các em nhé thì là với dân số đó cũng là lớn nhất nước như vậy qua hai thông tin này chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa khoa học. Vậy trung tâm kinh tế, vì sao chúng ta gọi là trung tâm kinh tế? Vì thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Có các ngành công nghiệp của thành phố rất đa dạng như là điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, vân vân. Có nhiều chợ và siêu thị lớn có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn lớn bậc nhất cả nước về trung tâm khoa văn hóa khoa học có nhiều viện bảo tàng nhà hát rạp chiếu phim ở đây nhiều viện bảo tàng như là thầy giới thiệu cho các em hiểu thêm đó là như là bảo tàng chứng tích chiến tranh khu lưu niệm bác hồ bảo tàng tôn đức thắng về rạp hát là chúng ta có nhà hát thành phố rạp chiếu phim vân vân có nhiều trường đại học như là trường đại học kinh tế trường đại học y dược vân vân và các viện nghiên cứu có nhiều khu vui chơi giải trí như là đầm sen nước à, suối tiên vân vân và với những hoạt động văn hóa khoa học nổi bật như vậy thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút rất nhiều du khách du lịch đến vui chơi và tham quan và sau đây là một số hình ảnh về thành phố Hồ Chí Minh bài học hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng Được tiêu thụ ở nhiều nơi trong cả nước và xuất khẩu Và với bài học hôm nay thầy có bài tập như sau Hãy khoanh tròn vào trước ý đúng nhất Ý A Thành phố chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh từ năm A. 1967 B. 1976 C. 1679 D. 1769 Ý B. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh A. Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai B. Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. C. Cả hai ý trên đều đúng. D. Cả hai ý trên đều sai. Chúc các em làm bài tốt. Và bài học đến đây là kết thúc. Thầy chào các em. Chúc các em luôn khỏe. Phần nào các em chưa hiểu thì các em có thể mở lại để chúng ta xem các em nhé chúc các em làm bài thật tốt chào các em